Lại nữa, tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, hãy quán xét các trụ xứ, cõi già ma. Dùng văn tuệ, biết cõi ấy có trụ xứ tên thừa xứ du hành. Do những nghiệp gì, chúng sinh được sinh lên cõi này. Dùng văn tuệ, biết người có tâm thiện, tâm ngay thẳng, không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm. Nhờ nghiệp thiện đó, sau khi chết được sinh lên cõi này, vừa thọ sinh, vị ấy đã thấy được những vườn rừng, sông suối xinh đẹp đáng yêu, nghe được tiếng chim hót, ngửi hương thơm, nếm đủ mùi vị, xúc chạm tất cả đều đáng yêu. Thấy sắc đẹp, nghe tiếng hay, vị ấy tự nói, hôm nay ta thấy được những vườn cây, sông suối, ao sen xinh đẹp đáng yêu và nghe được mọi tiếng hay mà trước kia chưa từng nghe thấy. Các thứ khác không thể sánh bằng, tâm không biết chán, hương vị xúc cũng thế. Vị này luôn nghĩ đến cảnh giới của năm dục và luôn có được cảnh giới của năm dục. Vui chơi thọ lạc, tâm không biết chán, nghe được tiếng ca của thiên nữ. Ở cõi trời, mọi pháp đều như vậy. Cảnh giới cũng thế, chỗ nào cũng vui, lúc nào cũng vui. Mọi nơi đều có năm dục với công năng thù thắng, muốn gì được nấy. Thọ hưởng hoang lạc, không ai sánh bằng. Chỉ nhìn thấy khu rừng mà vị ấy đã tháng phục, huống gì vào đó. Cõi của thiên vương màu tu lâu đà còn hơn thế nữa. Ở đó có chính ức na do tha, các thứ trang sức, thiên nữ xinh đẹp, ca múa rất hay, sắc mặt, tâm ý đều tươi vui, cung phụng đầy đủ công đức của năm dục. Thiên vương Mau Tu Lâu Đà thọ nhận diệu lạc như vậy và thiên tử kia cũng đã thấy hết mọi thứ. Vì sao? Vì cõi này do thiên vương Mau Tu Lâu Đà làm chủ. Tất cả thiên chúng đều thuộc sở hữu của thiên vương chúng ta nương nơi thiên vương, xem như cha mẹ. Vị trời này vừa thọ sinh đã nghe biết hết mọi trụ xứ của cõi già ma. Các thiên nữ vây quanh đi vào khu rừng. Ở đó, thiên tử này thấy mọi màu sắc, hình tướng bậc trung, bậc hạ. Tất cả thiên chúng đều thọ hưởng công đức nơi năm dục. Đi, đứng, ăn uống đều vui vẻ, mọi người đều có thức ăn là công đức của năm dục. Cùng các thiên nữ vui chơi, trò chuyện, có vô số công đức trang nghiêm. Vườn cây bằng bảy báu, xinh đẹp, thẳng hàng. Thiên tử ấy vừa sinh đã có được vô số công đức, cảnh giới năm dục xinh đẹp, nên vị ấy tham đắm dục lạc, nhìn ngắm khắp nơi, cùng thiên nữ vào rừng lớn. Ở đó, các dòng sông ăn uống, các thứ xinh đẹp, chim chóc đủ màu bay nhảy vui nhộn. Tiếng ca thiên nữ hợp với tiếng hót của chim làm vui tai. Vị ấy lại thấy ở nơi khác có ao sen đẹp dài ba do tùng, rộng hai do tùng. Rừng ấy có những hoa sen bằng vàng đủ màu sắc, hình tướng khác nhau. Giống như vào mùa thu, bầu trời có đủ màu sắc. Các thiên nữ vây quanh, ca múa, vui chơi, trỗi năm âm nhạc, thọ hưởng dịu lạc, yêu mến nhau. Gần gũi nhau không hề rời xa. Trong rừng lại có nhiều chư thiên vui đùa. Các bầy chim cùng nô đùa, yêu thương nhau, gần gũi không hề rời xa. Chư thiên vui chơi hưởng lạc, chim chóc cũng vậy. Những bài thiên nga, vịt trời, uyên ương bay nhảy vui chơi trong hoa sen, ao nước sạch, bên bờ sông, lấy lẽ vàng để uống rượu, cùng thiên nữ ca múa vui chơi hưởng lạc. Lấy lẽ bạc uống rượu đỏ, sắc rượu như màu hoa sen báu, đầy đủ hương vị thơm mát. Do nghiệp lực cảm ứng nên cùng thiên nữ ca múa vui chơi hoảng lạc. Lại có chư thiên khác ở trong hoa sen thọ hưởng công đức của năm dục, hải lá sen báu xanh cùng thiên nữ uống rượu, lại có chư thiên khác ở dưới gốc cây, hòa trời che rợp. Uống rượu xong, họ vui mừng cùng thiên nữ, buông lung vui thú trong vườn. Uống nước trái cây thơm ngon của cõi trời, vui đùa với nhau. Có chư thiên dùng cành cây bằng vàng, bạc, pha lê, báu xanh che rợp làm nhà, cùng thiên nữ ca múa vui chơi hưởng lạc có chư thiên ở trên bờ sông, nơi có nhiều chim chóc, hoa trái, mặt đất mềm mịn. Hoa ấy có năm sắc, có hoa đủ năm sắc hòa hợp, có hoa chỉ có một sắc riêng biệt. Thiên tử cùng thiên nữ hái hoa ngửi, thiên nữ và thiên tử ca múa vui chơi. Lại có chư thiên vui chơi thọ lạc ở trên nền đá quý bằng báu xanh, vàng, bạc, pha lê. Đến khi nghiệp thiện hết, họ bị thói đọa, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu còn nghiệp thiện khác được sinh trong cõi người, luôn ở nơi vui vẻ, thân xinh đẹp, tâm rộng lớn, giàu có, được làm vua là nhờ dư báo. Ha ha ha,